chào à, tất cả anh em cái video ngày hôm nay tôi lại tiếp tục giới thiệu cho anh em à, bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang mà giúp cho anh em đi làm cái cái anh em có thể là lắc tài lắc xỉu theo ý muốn Đấy. và cái bộ hột tài xỉu này nó rất là hiệu quả cho anh em khi anh em sử dụng cái bộ hột này anh em đi lắc nhá thì cái à, bộ hột này nó chính là cái bộ hột tài xỉu hay đấy vì sao nó gọi là bộ tài xỉu hay thì à, cái bộ hột tài xỉu này thứ nhất là không tang Đấy, thứ hai là anh em có thể là giữ tài giữ xỉu theo ý muốn và thứ ba nữa đấy, là cái quan trọng nhất của cái bộ hồ tài xỉu này đó chính là anh em à, có thể phá được những cái thế hột tài xỉu khó chỉ cần bằng cái cách lắc bình thường hoặc là những cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu hai này thôi đó rất là hiệu quả cho anh em đi lắc đấy, rất là nhiều anh em đi lắc tài xỉu thì anh em khi mà anh em gặp phải những cái thế hột khó đấy anh em nào mà bộ hột của anh em nào mà đã chơi được phá được những cái thế hột tài xỉu khó đó thì anh em còn có thể là có tâm lý ấy, tâm lý uh, vững chắc để anh em chơi còn những anh em nào mà chưa lắc qua được những cái thế hột đó thì anh em sẽ có những cái tâm lý nó bị lùi đi Đấy, đuôi đi thì anh em có thể anh em lắc nó sẽ không được hiệu quả à, thì uh, cái video ngày hôm nay tôi giới thiệu cho anh em một cái bộ hột tài xỉu mới nhất bên tôi vừa mới cho ra mắt anh em đó, đó chính là bộ hột tài xỉu hai này đấy nó phá vỡ hoàn toàn được những thế hột tài xỉu khó đấy, chỉ cần bằng cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu hai này thôi đấy hoặc là cách lắc bình thường đó, thì anh em có thể phá vỡ hoàn toàn những cái thế hột tại chịu khó Đó. thì uh, ngay sau đây tôi vào tôi sẽ test cho anh em và giới thiệu cho anh em qua về cái bộ tài xỉu uh, hay này để giới thiệu cho anh em anh em nào mà muốn được sở hữu cái à, hột tài xỉu hay này hoặc là anh em nào muốn tìm hiểu về những cái bộ tài xỉu bên tôi mà chuyên cung cấp cho anh em chuyên bán cho anh em những cái bộ hột tài xỉu hay là chuyên cung cấp cho anh em những bộ hột tài xỉu mà đi làm cái anh em có tỷ lệ thắng từ 70 đến 80 phần trăm và những cái bộ hột tài xỉu bên tôi bán và để lại cho anh em thì là những bộ hột đấy 7 đến 80 phần trăm là đi theo ý muốn của anh em Đó. thì đây bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái à, thế hột tài xỉu khó và cái cái bộ hột tài xỉu này khi mà anh em sử dụng nó anh em sẽ thấy được cái hiệu quả của nó như thế nào đấy, nó phù hợp với sân chơi của anh em hay không đấy, nó phù hợp với anh em hay không thì anh em cứ alo cho tôi qua số điện thoại trên màn hình nhé đó thì bây giờ tôi vào tôi giới thiệu cho anh em này đó thì uh, những cái thế hột tài xỉu như thế này cũng là thế hột tài xỉu khó này mặc định của cái của cái uh, thế hột 445 này thì là nó sẽ xuống xỉu cho anh em nếu mà anh em lắc cái bộ hột tài xỉu chưa làm hoặc là những bộ hột tài xỉu chậm thì là cái tỷ lệ của nó về xỉu Đấy, tỷ lệ nó về xỉu thì cái chén này cái thế hột này thì anh em bắt buộc là anh em phải giữ được tài nhé phải giữ tài đây tôi bảo tôi sẽ test cho anh em thì cái bộ hột này khi mà anh em muốn lắc phá được cái thế hột này thì là anh em chỉ cần cái cách lắc mà giữ hột của cái của cái bộ hột tài xỉu hai này thôi đấy thì anh em nào mà sở hữu cái bộ hột này thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách lắc của cái bộ tài xỉu hay này tất nhiên là bộ hột tài xỉu thì cái hột nào nó cũng có cái cách lắp của nó cả nên là anh em khi mà anh em đi mua cái bộ hột tài xỉu kể cả những bộ hột tài xỉu bình thường thôi là nó cũng có cách lắc của nó rồi Đấy, anh em đi mua là nên nhớ là phải có cái cách lắc thì anh em mới mua còn không có cách lắc thì anh em không nên mua Đó. đây tôi sẽ giữ tài cho anh em này cái chén này thì bắt buộc là nó phải giữ tài rồi đến 70 đến 80 phần trăm là nó nghịch đảo với số ban đầu của nó cho rằng đấy, ban đầu của nó là nó sẽ về xỉu đấy, thì nó sẽ ngược lại nó 7 đến 80 phần trăm nó sẽ đề tài giữ được cả tài đó 641 đúng anh em đó thì ờ, cái thế hột thứ hai đó chính là thế hột ờ, năm năm năm năm sáu hoặc là sáu sáu năm đấy là những cái thế hột tài xỉu mà bắt buộc là anh em phải xuống được xỉu Đấy, những cái thế hột này lại là liên tài Đấy. thì là anh em chỉ cần lắc cách lắc chuyển hột của cái bộ hột tài xỉu hai này thôi thì là nó sẽ chuyển về xỉu cho anh em nhé rất là đơn giản Đấy, như thế này thì chén nó sẽ về xỉu một ba bốn đó đúng không anh em Đấy, đây là cái bộ hột tài xỉu là thứ nhất không tang thứ hai là lắc theo ý muốn và thứ ba nữa là anh em có thể phá vỡ hoàn toàn những cái thế hột tài xỉu khó Đấy. chỉ cần cái cách lắc bình thường của anh em hoặc là những cái cách lắc của cái bộ tài xỉu hay này thì anh em muốn tài cũng được anh em muốn xỉu cũng được Đấy. đây là cái cách mà chơi tài xỉu bịp Đấy, cái cách lắc tài xỉu mà hiệu quả nhất 2020 này dành cho anh em làm làm tay cái nhá Đấy thì bên cơ sở tôi đấy, bán cho anh em những cái bộ tài xỉu không tang đấy. anh em đi lắc cái có tỷ lệ thắng cao đấy, thì anh em nào mà muốn tìm hiểu hay là muốn sở hữu những cái bộ hột tài xỉu thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình nhé đó thì à, cái bộ hột này tôi quên chưa nói với anh em Đấy, thì à, cái bộ hột này cái tỷ lệ của nó đi đều cực kỳ đều cho anh em nhé xỉu này chén sau chắc chắn là nó sẽ là tài 7 đến 80 phần trăm nó là tài đó, tài bão tứ luôn này Đấy, xỉu này cái này chắc chắn rồi bảy tám mươi phần trăm nó là tài nhá đó đó <laughs> chén này thì uh, giữ được xỉu nhưng mà nó ở ờ, uh, chén bão nhá cũng rất là hiệu quả đó liên tài đó thì đấy chính là cái bộ hột tài xỉu hay mà bên tôi vừa cho ra mắt anh em đấy, giúp cho anh em đi làm tay cái anh em có những cái tỷ lệ phần trăm thắng cao hơn Đấy, thì video này tôi làm đến là hết chào tạm biệt tất cả anh em các anh em xem video nhớ đăng ký kênh và chia sẻ chào tất cả anh em